của thầy chị Mai và Minh và cái niềm vui đó ngày hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng nhau chứng kiến cô dâu chúng rể tay ăn tay đường đưa từ cuối nhà thờ lên bàn thánh để trước mặt cộng đoàn trước mặt của các yêu hội thánh anh chị sẽ tiếp nước để hướng lấy nhau và trong niềm vui đó chúng ta chung chia niềm vui với anh chị với gia đình và để cho niềm vui đó được hạnh phúc để lâu thì giờ đây làm chúng ta cùng với cả anh chị dâng lời tạ ơn thiên chúa và lắng nghe lời chúa dân lời chúa chính là kim chỉ nam để giúp cho anh chị sống cuộc sống hạnh phúc nơi gia đình lời chúa sẽ luôn luôn là hướng dẫn chỉ đường cho anh chị trên bước đường tất cả trong cuộc sống gia đình chính vì thế với tất cả niềm yêu mến những quả đèn ở đây chúng ta cùng nhau bước vào cái lễ thức và bao nhiêu giờ chúa sinh mình dành tình chúa trời trong trước bàn thờ Chúa, họ được hiển lúc trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con về sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chính sách vấn ca Phúc cho người chồng lấy được vợ hiền Số ngày sống như được nhân đôi vợ đảm đang làm vui lòng chồng năm tháng đời ông trôi qua trong bình an vợ hiện là bậc may mắn cho người biết kính sợ chúa cho người chồng hay làm việc nghĩa dù giàu hay nghèo lòng ông vẫn văn khoái nét mặt ông luôn hớn hở duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ tài quan xuyến của nàng làm ông no đủ vợ thông minh và ít nói là quà tặng của chúa không chỉ dành bằng người có giáo dục vợ thánh thiện và vợ trang là ân hạnh tuyệt vời người thiết hạnh thật là vô giá mặt trời mọc trên núi của chúa soi sáng thế gian thế nào vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy đó là lời chúa à. chúng ta ở trên thể của thân thể người vì thế người ta sẽ gửi ra mẹ và gắn bó với mình vợ mình và cả hai sẽ lên một thân xác một việc này thì lớn lao tôi không nói về đức kitô và thần thánh vậy một người trong em yêu thương vợ và mình còn vợ thì tính trọng chồng mình dù mưa đổ xuống sông tràn gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó nhà vẫn không sập vì được xây trên nền đá và những ai nghe lời thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người dại khờ xây nhà đình trên cát khi mưa đổ xuống sông tràn gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó nhà sẽ sập và đổ nát tan tành vì Chúa Giêsu đã nói xong những lời trên, đám đông dân chúng kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy những đấng có uy quyền chứ không như luật sĩ của họ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. thưa cộng đoàn phục vụ thì có thể cái câu chuyện tức là có một người yên làm chủ một cái ngôi nhà rất là to lớn nằm ở ngoại ô thành phố thế rồi chẳng hiểu lý do vì sao thì ông ta quyết định bán cả nhà và đất để đi tìm nơi ở khác cho nó tốt đẹp hơn thế rồi ông mời một chuyên viên về buôn bán nhà đất đến để được ra và làm quảng cáo hộ sau khi đã quan sát kỹ lưỡng mọi chi tiết thì chuyên viên thương mại đã định giá viết ngay lời quảng cáo và đọc lại cho chủ nhà nghe à, nghe bắt một lần thì chủ nhà xin chuyên viên đọc lại lần nữa để cho hiểu rõ hơn cần bán nhanh hơn căn nhà rộng rãi nhiều phòng có người xung quanh đẹp nơi yên tĩnh không bị ô nhiễm nằm ở ngoại ô thành phố vật tiện đường giao thông gần nhà trường bệnh viện nhà thờ vân nghĩa là tất cả những điểm tốt thuận lợi của ngôi nhà và vị trí đã được anh chuyên viên khéo léo đặt hết vào trong lời quảng cáo và nghe xong lần thứ hai lời quảng cáo đó thì nét mặt chủ nhà tươi hẳn lên và ông đã quyết định là thôi tôi không bán ngôi nhà này nữa vì theo lời anh mô tả đây là ngôi nhà lý tưởng mà tôi từng mơ ước lời quảng cáo của anh đã thức tỉnh được lòng tôi có khi tôi biết cộng đoàn vợ chồng việt nam chúng ta thường gọi người bạn đời của mình bằng hai tiếng rất là thân thương đó chính là nhà tôi và một ông bạn ấy hỏi là ông ấy có nhà không như bà thì bà vợ mới trả lời là ra nhà tôi mới ra xuống hoặc là có bà bà đến hỏi là bà ơi ờ, bà bà ấy có nhà không ông thì ông chồng thì đọc lại mở góc vào sân nước nhà tôi đang ở dưới kia cái nhà là nhà của ta ta yêu quý nó ta chăm sóc cho nó ta bảo vệ nó thế nhưng điều khi ta cũng cảm thấy chán nó chán đấy luôn à, nếu Chúa và hội thánh cho phép thì có lẽ là nhiều người cũng dám bán nhà công để tốc cái nhà khác biết là cái cuộc yêu cả anh chị em ở đây không ai nghĩ nghĩ là muốn bán nhà tôi để mua nhà khác chưa có nếu là hội thánh là cho thì chắc là có nhiều người ở đây xung phong nghe bây giờ thì xung phong luôn thì rất tiếc là giáo hội không cho phép sự gì bị chúa đã phối mở thì đoàn người cũng bao giờ được phép phân đi và đó chính là cái cơn cám dỗ cái cơn cám dỗ tắm nhà tôn nó xảy ra ở nơi nhiều gia đình người ta rất thích những núi này để mà trông núi non và cơn cám dỗ này có nó còn được chạy tôn với kiểu gọi là cảm hứng lên em để đổ lỗi cho người khác viện đủ mọi lý do này nọ lúc buổi chiều cái gì cũng đẹp nhưng về vài năm rồi đấy đã đủ mọi cái lý do rồi chỉ muốn bán nhà mà thôi nhưng nếu thành thật thì chúng ta phải nhận rằng những đổ vỡ ra và giãn nứt ở trong gia đình phần lớn là do lỗi tại tôi lỗi tại tôi và lỗi tại tôi họ đàn chứ không phải là lỗi tại ông hàng xóm lỗi tại bà hàng xóm lỗi tại ai cả vì thế mà tạo cho gia đình bầu khí đạo đức đầm ấm và tốt đẹp phải là những vụ hàng đầu của cả chồng lẫn vợ đặc biệt là nơi người vợ ở trong gia đình vì thế mà trong gia đình người vợ được nghĩ như là cái máy điều hòa à, có một cái người mẹ khuyên con gái mình đi về nhà chồng như thế này đi về nhà chồng thì đàn ông luôn là đứa trẻ cho dù ngoài xã hội là quan to đến đâu thành đạt đến chừng nào bởi vậy một người vợ dịu hiền và một liều thuốc hiệu nghiệm nhất à, vì thế mà khi họ bị thất bại trong sự nghiệp bị quan hổ bị phật ý, nổi nóng tức giận ở ngoài xã hội thì thường hay mang về chút vào đầu vợ con rồi khi vui bạn bè quá chén say khướt thì họ cũng mang về nhà khi thành công rồi được ca ngợi thì họ cũng đem về nhà bởi vậy là một người vợ dịu hiền một phụ nữ khôn ngoan bản thân tỉnh táo và chân tình khi người chồng nản trí thì người vợ chỉ là cái điều tốt kích thích động viên để chồng tăng thêm trí khí nghị lực lòng tin không chủ ngưỡng và tiếp tục vươn lên và người ta nói tiếp là khi người chồng mệt mỏi bởi công việc tại công sở về nhà người vợ như là cái loại vitamin tăng thêm sức sống sức khỏe cho chồng và khi người chồng tôi hèn không thích yếm thủ thì người vợ đã dùng thuốc để làm tăng sức mạnh tẩy trừ yếu khí để cho viên ngang tiến bước và khi người chồng mạnh đạt tự hào rồi trở nên yêu đắc tự mãn thì người vợ là nên phương an thần hạnh nhiệt làm chồng lấy làm tham vọng từ tâm suy nghĩ và trở nên kiên định hơn rồi khi chồng biện tập thì người vợ phải dịu dàng không nên lưu loát rằng không độc trang mà chỉ có thể ôn tồn dịu dàng viên bạch lúc này người vợ chính là điều thuốc cay nghiện hiệu lực nhất để ông chồng ông xa đành tấn sâu và con đường sáng đáng nhất từ khi chồng phải chụp đêm khuya thì người vợ phải biết khôn ngoan chứ không nên hoài nghi truy hỏi ghen tuông và gây ra một cái sự hiểu lầm vì thế mà người đời thì có câu thuốc nóng thì giải tất các liều thuốc được nghiệm trên của người vợ thường là bị thuốc nóng chưa hẳn người chồng đã thích uống bởi vậy không nên uống rồi uống ép một lúc và phải từ từ từ từ thì mới có thể có tác dụng được à, vì thế mà người vợ ngoài cái sự biến dịch ra còn một ngắn theo gọi là sự tần năng xưa nay vẫn là có cái đức tính đặc biệt của người phụ nữ phương sạch sẽ tư phương nóng suốt và hoàn minh con cái khỏe mạnh và văn hóa vân vân đều là kết quả bởi công lao của người vợ hơn là người chồng thì nhưng rất tiếc là nhiều bà vợ ra đường phố thì nào là trang điểm cũng xong sửa tóc chọn quần áo cho từng trường hợp còn ở nhà với chồng con thì là bây bây giờ vừa bán được đi, kiểu khi hôi hám do cái tật kéo nhau ở cái lần vợ ra như thế nào ra như thế đắp những mắm tôm nhiều khi làm cho gia đình nó không còn là một ấm nữa tức là ra ngoài thì khác mà nghe nhạc khác vì thế người ta vẫn luôn là viên à, cái ấy gửi chồng người ta bảo là giàu người ta xong rồi vợ điều khi người ta có được cố vợ thì nó biết theo nhau vì thế mà người vợ thì luôn luôn biết trong rồi cái bản thân không phải là lúc mới lên thì có thể cho rồi nhưng mà ngay khi lấy rồi và sau này còn cái nữa thì luôn luôn phải là cho rồi lại chính vì thế là khi lúc mới yêu thì không phải là cầu xin lấy được người để yêu mà phải xin cho được lấy được yêu được người mà mình lấy và có những vâng, cái cộng đồng anh riêng là hai anh chị mai mình thân nên hôm nay anh chị đến đây để chính thức xây dựng ngôi nhà giữa tôi của mình để từ nay về với nhau và gọi nhau là nhà tôi và ngôi nhà này giờ đây được xây dựng và tức lắc sẽ được làm phép vì thế xin chúa chúc phúc cho ngôi nhà này bảo vệ nó và sự giữ đổ tràn hạnh phúc trên ngôi nhà này hầu nó trở nên ngôi nhà của thiên chúa có chúa hiện sinh và ngôi nhà này hôm nay đã hoàn thành thì mọi người đều ăn mừng dân ra, mọi người đều hoan hỉ chúc mừng do đó mà anh chị hãy biết quý trọng ngôi nhà này hãy bảo giữ nó người ta xây nhà để ở cho nên anh chị hãy ở mãi ngôi nhà này chứ đừng có mà đi ở nam ở chỗ ở chỗ này chỗ kia hãy luôn luôn ở nhà và hãy luôn thắp sáng sửa ấm ngôi nhà của mình và đừng để bao giờ nguyên nhân trở nên mạnh mẽ như là bản tham thì lúc đó sẽ khó có thể có được niềm vui và vì vậy xây dựng một cái ngôi nhà thì không phải là công việc của một người nhưng mà nó là công việc của các thành viên trong gia đình hạnh phúc nó không phải là cái tiền chế mà khi đến đây mọi người tổ chức thì nó có ngay nghiên chúa cũng không ban ngay hạnh phúc cho con đường những hạnh phúc là một thứ mà do hai người tạo nên và đây là công việc chính yếu của vợ chồng nhưng cũng cần phải có sự tham gia của các con cái sau này và cũng như là họ hàng đôi bên nhất là cha mẹ chồng cha mẹ vợ chính vì thế là câu chuyện làm dâu mẹ chồng vẫn luôn là câu chuyện muôn thuở vậy thì cái người con dâu biết hôn ngoan con nhắn chồng như là mẹ chồng những mẹ đẹp của mình và ngược lại người con rể cũng con mẹ thương như mẹ của mình có những cái điểm thì mới có thể có được cái sự hòa hợp trong đời sống gia đình và khi xây dựng ngôi nhà thì đương nhiên cần phải có người ở và mục đích xây nhà để mà ở xây dựng ngôi nhà ở ở đây theo nghĩa là cùng chung pháp xây dựng cái giá trị của ngôi nhà nó chính là cái giá trị của sự hiểu biết nhau và con người ở trong đó cùng nhau vui vẻ vì thế để cho khóa ấm gia đình được chọn vẹn chúng ta đừng mơ nó cách riêng đối với các anh chị anh lắng nghe và thực hành lời của chúa dân nếu như ta biết khôn ngoan xây nhà mình theo lời của chúa mà lời chúa dạy ở đây nó chính là một con ở trong giới dân đó là các con nên yêu thương nhau yêu thương nhau chính là cái món quà quý giá nhất và chắc chắn nhất để xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc nếu như không xây dựng ngôi nhà trên nền móng của sự yêu thương thì khi vào những phong ba bão táp bên ngoài xô đẩy vào rồi những niềm thương đó và tiền sau này nữa nó có thể sẽ nhấn chìm có thể đạt được nếu như có được tự nhiên thì mọi cái sự khó khăn sẽ đến sẽ vượt qua hết bởi thế các cụ thì vẫn nói rằng là thuận vợ thuận chồng các tiểu đông cũng khác chính vì thế ngày hôm nay cộng đoàn chúng ta đến riêng trong ngôi nhà ở đây để cầu chúc cho tôi tân hôn này có được một cái mái ấm gia đình theo mẫu ước gia đình ánh gia xin chúng ta hãy tha thiết cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa ngang qua lời chuyển cầu Đức Trinh Đức Maria và tính đại chúng sanh là mẫu gương cho các gia đình được hạnh phúc nếu như các gia đình biết nói theo mẫu gương gia đình thánh gian sống hòa thuận chồng vợ yêu thương nhau thì sau này sẽ sinh ra những hoa trái của tình yêu là những đứa con đó cũng chính là quả mà cũng chính là cái điều mà Chúa mong muốn người con người đó là sinh con thành giáo nối dõi mọi người và là cộng tác vào trong chương trình sáng tác nghiên Chúa nguyện chúc cho hai ta ngày hôm nay xây dựng ngôi nhà của mình tràn ngập tình yêu thương và mọi người làm qua đó sẽ được được niềm vui và niềm PCT Nguyễn Văn Mai và Maria Đức Người các con rất thân mến các con cùng nhau đến nhà thờ để ý những kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn tinh thánh trước mặt người giảng viên của hội thánh và cộng đoàn Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu vô phụ của các con và dùng tình hình đặc biệt mà làm cho các con nêu phong phú và vững mạnh giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh lễ và thánh hiến các con bởi vậy trước mặt hội thánh chào các con và ý định của các con Vicente Nguyễn Văn Mai và Maria Nguyễn Thị Mây các con đến đây để kết hôn với nhau các con có bị ép buộc không? không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? khi chọn đời sống hôn nhân các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không ừ, có các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo bất cứ đi tô và thực tế không ừ, có vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện các con hãy nắm lấy tay nhau và nói đến sự ức trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh xin đây với Đức Mai nhận em Maria với Đức Mai làm vợ của anh. cứ trên những lòng trung thủy của em khi thiên vượng cũng như lúc gia khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu mọi người để luôn thương em và tôn trọng em mọi ngày suốt đời em. Em mang theo cho mình bao nhiêu là anh đi xe tay luôn ca hàng sống, tầm lớn đối gửi với anh, khi được mức ra ra, mạnh khỏe, mức đất, mức đau yếu, để yêu thương tôn trọng anh mọi ngày. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng quật của các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh và xin Chúa tuôn đổ phúc lành con sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân đi nào ta chúa mừng Chúa Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc lễ cưới này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy Thank you xin được mang đến à, cảm ơn xin hãy nhận chi nhánh này làm dấu chỉ tình yêu vào lòng trung thủy của anh nhìn cha và con In this name, combine the heaven and light of the Holy Spirit, mây của nhà tôi rồi và chúng ta đồng trả lại đây anh chị em thân mến thiên chúa là tình yêu trong ý định tạo dựng của ngài thiên chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân và gia đình hôm nay chia vui với anh Vicente Nguyễn Văn Mai và chị Maria Nguyễn Thị Mây trong ngày thành hôn chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và nguyện xin vì hội thánh là niềm yêu yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta cùng cầu xin Chúa thánh hóa và gìn giữ hội thánh để hội thánh luôn trong trái tim tuyền hầu xứng với sứ mạng của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa. cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái minh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Chúa hôn nhân để sự phong phú trong chóng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa do sự quan trọng và nhớ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định để đối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để định tôn thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh đến đông số nhờ Đức Kitô cho chúng con nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh chúng con đã phải ca chúc tụng Chúa và không ngừng tôn con yêu Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương anh chị em thân mến chúng ta hãy khẩn cầu chúa cho những người vợ chồng này vừa bước vào đời sống hôn nhân và đang tiến tới bàn thờ chúa để tham dự thiện mình và máu thánh chúa kitô luôn được kết hợp trong tình yêu thương nhau lệnh cha trí thánh cha đã tạo dựng con người giống hình ảnh cha cho họ có nam có nữ để người nam và người nữ khi được liên kết nên một cơ thể xác cũng như trong tâm hồn biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian lạy chúa để mặc lại chương trình yêu thương của chúa chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà diễn tả sao đức chúa đã oái hương ký kết với dân chúa để cái ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ thì màu nhiệm kết hôn giữa Kitô và hội thánh được tỏ bày trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. Chúng con lại xin Chúa đoái thương, giơ tay trên các ngôi đỡ Chúa đây là anh Vicente Nguyễn Văn lan và chị Maria Nguyễn Thị Minh và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần. Lạy Chúa xin cho anh chị để trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa, trong khi anh chị cùng nhau chung sống bí tích vừa thực hành và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên tâm đầu ý hợp. Lạy Chúa xin cũng cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình anh chị về dựng biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm còn chuẩn bị cho chúng được hiện vào gia đình của Chúa trên trời. Xin Chúa Đoái Vương ban tràn đầy phúc lành trên nước tỷ Chúa đây là chị Maria Nguyễn Thị Mây để khi Chúa toàn những cụ làm vợ làm mẹ nàng biết dùng tình yêu trong sạch và sưởi ấm gia đình biết sống duyên dáng lịch thiệp và làm đẹp cha con lạy chúa xin cũng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi đỡ chúa đây là anh đi xem văn ban để anh định trung hoàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung vị, người cha cẩn mẫn lệnh cha chi thánh xin cho hai người đã kết hôn trước mặt cha đang ao ước tiến đến bản tiệc của cha ngày kia được hân hoa dự tiệc thiên quốc chúng con cầu xin nhờ đức vô Chúa chúng con. Amen. Thì hai của Chúa ở cùng anh chị em.

Chúng con cầu xin nhớ đức Kitô Chúa chúng con. Mà còn cúi mình để lãnh phép lành. Chúa ở cùng anh chị em. Xin tin Chúa là Cha hằng hữu, hằng gìn giữ các con hòa thuận thương yêu nhau để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi đi mãi trong nhà các con. Amen xin cho các con được hưởng hạnh phúc nơi con cái được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người xin cho các con nên chứng nhân tình yêu của Chúa nơi thế gian để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu ngày kia sẽ biết ơn và đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống bên trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Cùng với cả cha John Baptista, vì cha xin gửi lời chúc mừng tới hai con trong ngày thành hôn cũng như là chúc mừng tới hai gia đình một chàng pháo tay thật nồng nhiệt. uh, xin chúc cho con luôn luôn gìn giữ ngôi nhà của các con đừng có bao giờ có những định bán nhà bán đất nhé ngôi nhà này là chúc phúc và chúa chúc phúc rồi phải gìn giữ rồi làm các nhà thì thường là các nhà là khá tích cho nên là những hàng năm làm hóa nhưng mà riêng đây là bí tích thì chỉ bí tích hôn thối và lãnh nhận một lần trừ khi nào người nào chết đi rồi thì mới lãnh nhận lần thứ hai thế nên là đừng bao giờ có ý tưởng bán nhà tôi bán nhà con nhưng mà phải gìn giữ và cố gắng cho rồi gọi là cái nhà của mình luôn luôn được sạch sẽ ấm cúng hàng năm là cũng phải tẩy trừ uh, quét dọn nhà nghiện liên tục làm vỡ những ý thích tức là ý định hòa giải rồi vợ chồng biết yêu thương nhau để gìn giữ cho cái ngôi nhà luôn luôn được là trong sáng đẹp và lần nữa tổ và chúng ta cùng chào mặt đây là và cũng xin hết à, lòng cảm ơn à, các bạn của tôn giáo bạn hôm nay cũng đến tham dự buổi lễ là vì tình bạn bè nên tới các bạn chắc lần đầu tiên có thể là tham dự buổi lễ những công giáo của người à, công giáo và cũng tham dự rất là sốt sắng cùng với cả mọi người cầu nguyện xin lên trời cao xuống cho người tân hôn này cầu chúc cho các bạn cũng luôn được bình an chúng ta cũng chào các bạn để lắm lễ xong chúc anh chị em đi bình an